Bạn đang mong muốn xuất khẩu hàng hóa của mình trên toàn thế giới. Bạn đang có kế hoạch nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài. Có lẽ bạn đang bối rối với tất cả các quy định thương mại mới nhất, các loại thuế quan ưu đãi, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, quy tắc xuất xứ đối với từng mặt hàng theo các FTA khác nhau, các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với từng hàng hóa xuất nhập khẩu, vân vân và rất nhiều những thuật ngữ thương mại khác. Đừng nản chí VNTA sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin bạn cần biết chỉ trong một cú nhấp chuột. VNTA là gì? VNTA là tên viết tắt tiếng Anh của Cơ sở Dữ liệu Thương mại Quốc gia Việt Nam. Đây là cổng thông tin trực tuyến miễn phí cung cấp tất cả các quy định thương mại và thông tin mới nhất mà các doanh nghiệp cần để xuất nhập khẩu hàng hóa đến và đi từ Việt Nam. Cổng thông tin VNGR được chính phủ Vương quốc Anh tài trợ xây dựng và do Bộ Công Thương quản lý với sự phối hợp từ đối tác dự án Antac về mảng các biện pháp phi thuế quan. Việc xây dựng VNTA là một nghĩa vụ mà Việt Nam phải thực hiện với ASEAN như đã nêu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. VNTA được liên kết và tương thích với cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN. Ra là vậy. Như thế, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ nhận được nhiều lợi ích từ VNTA phải không? Vâng, đúng vậy. VNTA tăng cường tính minh bạch thông tin và khả năng tiếp cận của mọi người với các luật và quy định liên quan đến thương mại của Việt Nam – VNTA giúp cắt giảm thời gian và chi phí giao dịch thương mại qua biên giới, không cần phải tìm kiếm và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu thông tin rất chuyên biệt, VNTA cung cấp đường link dẫn đến các nguồn liên quan. Đặc biệt, VNTA mang đến quyền tiếp cận bình đẳng cho các doanh nghiệp kém thuận lợi hơn, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và làm chủ, góp phần thúc đẩy sự hòa nhập và bình đẳng giới. Nghe rất hứa hẹn, nhưng chính xác thì tôi có thể tìm thấy gì trong VNTA? VNTA lưu giữ một loạt các nội dung đáp ứng các yêu cầu nêu tại Điều 13 của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN bao gồm danh mục hàng hóa của Việt Nam được tổ chức theo các chương, nhóm, tiêu đề dựa trên hệ thống hài hòa mới nhất hay gọi tắt là mã HS từ Tổ chức Hải quan Thế giới. Thuế suất tối huệ quốc và thuế quan ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do khác nhau mà Việt Nam tham gia. Quy tắc xuất xứ VNTA cung cấp thông tin về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo các hiệp định thương mại tự do khác nhau và cho phép so sánh giữa chúng. VNTA cũng cung cấp hướng dẫn về cách lấy giấy chứng nhận xuất xứ. Các biện pháp phi thuế quan Nội dung của các biện pháp phi thuế quan trong VNTA được tích hợp đầy đủ từ cơ sở dữ liệu Trends Online của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển theo cách thân thiện với người dùng. Điều này cho phép các doanh nghiệp và thương nhân nhanh chóng tìm thấy các biện pháp phi thuế quan áp dụng cho một mặt hàng cụ thể thông qua mã HS. VNTA cũng cung cấp một danh sách toàn diện các văn bản pháp luật, thủ tục và các yêu cầu về hồ sơ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Các phán quyết hành chính cũng được bao gồm về phân loại thuế quan, trị giá hải quan và xuất xứ theo công bố của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trên VNTA, bạn cũng có thể tìm thấy các thông lệ tốt nhất về tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam, phù hợp với các cơ sở dữ liệu thương mại quốc gia khác và cả một danh sách cập nhật các doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam. Ngoài nội dung về thương mại hàng hóa, VNTA còn có các cam kết của Việt Nam liên quan đến thương mại dịch vụ và đầu tư theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Các hướng dẫn và thuật ngữ hữu ích trong thương mại và hải quan cũng như liên kết đến các nguồn dữ liệu và thông tin hữu ích về thị trường nước ngoài và các cổng thông tin thương mại khu vực và quốc gia khác. Nghĩa là chúng tôi có thể nộp hồ sơ xin tất cả các giấy phép cần thiết để có thể giao dịch thương mại thông qua VNTA. Rất tiếc là không. Xin hãy nhớ, VNTA không phải là trang web xử lý hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan. VNTA không phải là một phần của Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia và không tiếp nhận hay xử lý các đơn xin cấp phép hay cấp giấy chứng nhận. VNTA không phải là đầu mối liên hệ để thảo luận hay xử lý các khiếu nại liên quan đến quy tắc xuất xứ hay các phán quyết trước. VNTA e không bao gồm các quy định thương mại của các quốc gia khác và VNTA e không phải là sàn giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp. Vậy nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin trên VNTA e thì sao? VNTA luôn hoan nghênh câu hỏi hay phản hồi của các bạn. Người dùng quan tâm có thể đăng ký qua email hoặc trực tiếp trên website để nhận tin tức và cập nhật thường xuyên từ VNTA. Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc phản hồi cho người quản trị trang web thông qua địa chỉ email vntra.moit.gov.vn. VNTA cũng hiện diện trên mạng xã hội. Hãy theo dõi VNTA trên Facebook và LinkedIn và chúng ta sẽ chỉ cách nhau vài cú nhấp chuột. Không cần phải xếp hàng. Không cần phải dành nhiều ngày để tìm kiếm các nguồn thông tin đáng tin cậy. Không cần phải đọc hàng trăm trang tài liệu. Bạn chỉ cần một máy tính, một laptop, một máy tính bảng hay chỉ một chiếc điện thoại thông minh. Cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả. Thương mại với Việt Nam không thể dễ dàng hơn.